mừng ờ, quý vị và các bạn đến với kênh video của điện máy Cường Linh Thì hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con ờ, máy hút bụi khô và nước Camry BF BF580 BF580 dung tích 70 lít hai motor 2400W đây hai motor của nó đây một motor 1200W và hai motor sẽ là 2400 đây thì ờ, máy ờ, đây là nắp thùng của máy dây của nó gồm có dây điện dài 8 mét đây là nắp của nó đây có hai cái chốt hai bên đây đây là bên trong của thùng đây là cái để ờ, tránh bụi vào motor đấy máy rất là chắc chắn cái này được làm bằng nhựa nhựa rất còn dưới này thì được làm bằng inox không rỉ nhá đây tôi sẽ đóng lại đây ở đây thì có hai cái tay cầm hai tay cầm hai bên đây là cái vòi để uh, lúc mình uh, hút nước vào mình xả cái rác ra đây nó sẽ xả ra đây đấy quý vặn vặn cái này ra và nó sẽ xả ra ở đây cho lại vào đây còn đây là dây ờ, vòi ra vòi hút của máy thì vòi ờ, dài 2 mét 2 mét rưỡi rất là dài à, phụ kiện của máy thì gồm có hai cái ống này này để tăng chiều dài của lúc mình hút cái này là để hút bụi này hút có trong quá trình mình hút đấy có mình có thể vừa đánh lên luôn là nó vừa hút vào cái này là để hút nước này thiết kế lớp cao su ở đây để hút nước vào bụi luôn đầu này là để ờ, hút bụi đây nó cũng có đánh ờ, ở đây còn đầu này là để ờ, đầu này cũng hút bụi ở các góc các ngóc ngách đấy thì gồm theo máy gồm có bốn cái đầu như thế đây bốn cái đầu đấy và hai cái thanh inox này máy thì có cái dàn này thiết kế bốn bánh xe để cho mình di chuyển đấy rất là thuận tiện khung rất là chắc chắn máy Camry BF 580 máy gồm có hai màu à, một màu đỏ này và một màu vàng nữa thì tùy à, quý khách thích dùng màu nào cũng được đấy cái này là để à, cố định vào cái cái cái đế của máy đế của xe sau đây ờ, tôi sẽ bật máy lên cho quý vị và các bạn cùng xem cả này là một motor này đây cái này là một motor là 1200W đây tôi sẽ bật hai motor lên đấy kêu rất là khỏe đây 7 thôi đấy các bạn đấy giờ quý vị và các bạn à, có nhu cầu ờ, mua hàng mua máy hút bụi ờ, vui lòng liên hệ ờ, điện máy Cường Linh địa chỉ ở 923 Giải Phóng Hoàng Mai Hà Nội thì uh, chúng tôi sẽ giao hàng cho quý vị và các bạn uh, quý khách sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán Cảm ơn ờ, quý vị và các bạn đã theo dõi video của Điện Máy Cường Linh. Bấm đăng ký kênh nha. Điện Máy Cường Linh để ờ, xem thêm các video mới nhất của chúng tôi. Xin ờ, cảm ơn quý vị và các bạn.